Hôm nay Phước Sửu sẽ đưa cả nhà đến một khu dân cư rất đẹp Là khu dân cư tái định cư Phú Mỹ Khu dân cư này thì có một cái địa thế long mạch cực kỳ đẹp luôn bởi vì gọi là nó được ôm trọn một dòng sông luôn như mọi người à, à, thấy phước sửu khi nãy bay flycam á, là thấy được toàn cảnh view gọi là 360 độ của khu dân cư này căn nhà này nằm trên đường à, gần đường D4 ha đường D5 và Diện tích của căn nhà là ngang 5, dài 18 Một diện tích khá là lý tưởng luôn Và được thiết kế là đến 5 phòng ngủ, 5 toilet Căn nhà à, có cái sân thượng rất là mát mẻ Có thể là trồng cây nè hoặc là làm những cái buổi à, à, barbecue barbecue hay là gọi là à, nướng gì trên đó cũng rất là thuận tiện ha một vị trí đẹp view là ra luôn cái kênh nước luôn nên đó là không cây xanh rất nhiều và gió vào rất là thoáng mát quanh năm luôn gần như là không sử dụng máy lạnh thiết kế của căn nhà là rất hiện đại và ở đây là chủ nhà tặng full nội thất cực kỳ sang trọng nha quý anh chị ở đây là có sẵn máy lửa chén luôn nè máy hút mùi nè bếp điện nè rồi và máy máy máy lạnh Maloka rồi à, có bốn máy lạnh Daikin nữa một cái nội thất à, gọi là khá sang trọng và đẳng cấp gọi là chủ nhà thiết kế từng đường nét rất là trau chuốt luôn một cái gam màu là rất là hợp hợp với thời thời thời ờ, đại này ha và cách thiết kế rất là thoáng luôn giống như là mình chủ nhà tận dụng được tất cả những cái khoảng không để làm à, tạo cho con căn nhà có một cái ánh sáng tự nhiên và rất là mát mẻ đặc biệt căn nhà này thì sổ hồng cầm tay rồi nha quý chị mua bán là sang tên ngay không có phải vay ngân hàng hay là à, không có phải cầm ở ngân hàng còn nếu quý anh chị mà cần vay ngân hàng thì có thể là hỗ trợ lên đến 75% luôn à, một cái à, phương thức hỗ trợ cực kỳ à, nhiều và căn nhà này do gia chủ đang kẹt tiền cần bán nên quý anh chị cần thêm thông tin hãy inbox ngay cho Phước Sửu để Phước Sửu gửi cho quý anh chị thông tin của căn nhà, sổ hồng của căn nhà hoàn công đầy đủ